Resort nào xịn mịn cho cặp đôi hay gia đình trẻ tại Phú Quốc? Ai đang chuẩn bị tuần trăng mật, kỳ nghỉ hay là hấp hồn thì hãy vào ngay đây để xem 4 resort sau đây có hợp gu không nha. Ứng viên đầu tiên là The Resort tọa lạc tại bãi biển Ông Làng, lãng mạn, nhẹ nhàng, yên tĩnh là những từ để mô tả ở nơi đây. Mọi người thấy gì đây không? Quả bồn tắm trong truyền thuyết đây chứ đâu. Vừa ngâm bùn, vừa mở cửa ngắm hoàng hôn thì... Nghĩ thôi là đã thấy phái rồi đấy. Hay cặp đôi nào mà thích sôi động nhộn nhịp hơn thì tham khảo Sunset Beach nha. Resort ngay trung tâm chỉ cách chợ đêm 2 km, tối còn có quầy bar ngay biển, múa lửa cực vui nữa. Giường chữ nhật thường thôi. Ở đây còn có cái phòng giường tròn, view 270 độ, thá hồ mà lăn. Mà ở đây hết phòng nhanh lắm nên đặt qua Ruti để có phòng và giá tốt nha. Ứng viên tiếp theo là Hanna Resort cũng ngay trung tâm, nếu không cần phải ở sát bãi biển mà ở trên một ngọn đồi hướng ra biển thì thế nào nhỉ? Một resort xanh mát, phòng nhẹ nhàng, tinh tế, bồn tắm thì không thể thiếu rồi, thêm khu vực tắm lộ thiên. Oh Cùng quả hồ bơi vô cực view hoàng hôn, chụp hình cho nóc nhà thì cứ phải nói là mỏi tay. Cuối cùng, để mà check-in 5 sao sang chảnh nhưng giá cả không quá cao thì đến ngay Sun Bay Melia tọa lạc tại bãi trường, đặt combo qua Ruti thì giá siêu rẻ luôn. vì Resort phong cách nhiệt đới địa trung hải, đơn giản nhưng mà hiện đại với đầy đủ tiện nghi cho cặp đôi hay gia đình đó nha.